Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo lần nữa và Duy Khải kính chúc anh em một buổi tối xem lại dễ vậy anh em xem video đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký ủng hộ cho anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt lệnh bài xem lệnh bài boss bắt số 13. Liệu trong ngày hôm nay sẽ ra được những món siêu phẩm như thế nào? Rồi ok anh em cùng chờ đợi tới hiện tại trong này thì khoảng anh em đánh chắc khoảng có một rương này mà. Giờ mà khai đao vài con bot thường á. Rồi anh Long mở boss em ơi, mở bot. Mở boss. Rồi mở đây mở đây mở đây. Thị bếp để em anh Tùng ơi mở đây mở bát đây kháng bốn mươi kháng hỏa mở bát bốn mươi luôn anh mở bát là ông mười tao bán nhà tao mua mày rồi ok âu giàu như mày đâu mà rồi phương đi máy nha nam ôi long đừng chạy lung tung đứng lại cho anh ôm xíu anh long chạy đâu hết vậy đó đang đang lại kêu quýnh này em không quýnh mà ờ thấy em ủa sao đâu đâu đâu đâu đâu đâu ok ok ôm đứng yên một chỗ cho nó chạy cho anh đi nó có năng nó mất máu nữa mà chạy lên sàn vậy sao không mất máu máu nào máu à đứng yên đây <laughs> rồi ok nay gò quả nay cho em hai quả ở đồ xanh má tự nhiên cứ chạy lên người chi chờ là có lại ta nay ơi anh đang ok coi lai cái mít mít mít trong đứa cốt anh đang coi lại tới mít đi cốt này năm ơi À, nào còn lại không biết có rồi khai đao hiện tại khai cánh full bắn anh em ơi và chúng ta cùng uh, trở lại thì ủa trong thi mình có leo ngựa gì má leo lên rồi tắt xuống ngựa tắt xuống để xuống xuống ngựa đây. ủa sao đang đánh cái leo ngựa đứng kìa rồi ok rồi anh em ơi có thổ nha có một kim nha rồi cho anh em xem sơ là sẽ đồ một lần nữa đây xem bánh 66 mươi sáu nè đó Ừ, năm 25 50 5 6 là 61 cộng với cái này 5 nữa là 66 đó 66 mấy hôm nay thì đỡ thiên đánh hoàn toàn 100 trăm luôn em ơi rồi vô lôi sắt nồi cong lầm luôn muốn cái lôi sắt nồi cong xài luôn sắt nồi cong 200 thôi ừ. đây cho anh em xem sẽ đồ lông này. ngày mai khá lớp video cho anh em xem Xét đồ cao thủ tống kim anh em đồ lòng đánh chắc quá mà 80 chón Một cái lô sắc nội công Và 40 chậm Đó Xét đồ săn Đồ côi đồ côi đồ côi anh em ơi đồ tầm tương đối Đó Trời trời Nó đang whip gì rồi nữa Ừ whip cái đồ cùi 111 cái đồ côi Whip Snow 1 server cái đồ cùi Cho máu còn nhiều chưa Chuyển cây chuyển cây cho đỡ công nó Thổ mà biểu Ê, hai con ha hai con đọc, hai món đồ nấm độc nhưng nó banh lồng máu ở ờ, đúng máu mà thì giống độc không có độc phòng thủ rồi ở ờ, đấm banh thì không banh banh thì không banh ok như đây hài không có vũ khí đâu anh à, ờ, để vứt cho mana thí dừng cầm này đừng có tích ở đấm vứt cho mana thí dừng nha tại chỗ đừng đi cứu đó đó đó đó đó đó à, ok rương mình này giờ đánh nhà chắc nè khui hàng khui hàng anh em coi cầu lầm con nào đứng đó bị nhiệt độ luôn anh em đang xem thì hơn 250 đang xem trong lam hồ chơi em ơi thố ủa đủ xanh nào lái rồi thiên lái một cao khí long ơi đợi tí tí bên này lái đợi tới auto à đợi tới auto à rồi rồi rồi quên tới auto rồi qua mới ra thả cái này dí theo à à ok rồi ok rồi ok rồi một cái một khí thổi này bói này bói trên line này nè mày bói line này thấy xấu dần chứ à ơi anh cũng đọc thấy xấu dần tưởng đôi sắp này ba món trời ơi thời gian chúng đọc cái này mấy cái vũ khí này cần đợi danh để lại làm như làm làm đừng bán nha còn thao đem đem cóc nha ờ có cái mấy thằng à, năm đầu đánh tăng chúng môn cần á hiểu không à tại vì món đồ này thì dẫn động này cân lắm cắn độc sinh lực lực cân hết rồi vô bói thử được gì vậy này mày ờ mới đổi này mày đây đai thủ, đai kim sinh lực cao nón mọc ra, nón ra, nón ra, dày kim 29 nửa lực không có sinh lực <clears throat> Long ơi uh, ờ, Bán gì ạ Bán mãi Xong đao với cái đai lưng được được sinh lực cao hoặc kim kích năm hành Cũng luôn đao áo thằng nào áo thằng lại xài cái đai lưng này nè không không áo thằng Có có Đây là lái luôn ơi Đây đây Tới đai lưng này đẹp quá mà Sinh lực cao được Có hành động nữa ngon không không cần kháng độc sinh lực thôi kháng độc bao nhiêu vô đã chết Oh yeah baby And on Đến Hai hệ hỏa chết được hai cái món đồ trời Hôm nay mua lại chục cuốn một 15 một tịch thằng tương đối cũng tầm 60 kim nè 4 triệu nè. Mà tầm này chắc đợi mua tay thì kinh trước 15 một tịch mua sau Mua full tay thì kinh trước tại kênh tầm 4 kim rưỡi 10 cuốn là 45 kim còn 3 triệu nè nói chung bù qua sách lại là lỗ chứ không có lời đổi ẳng đổi, đổi lỗ chứ không có lời được mua ạc này bán cái kia lỗ mấy triệu giờ sắm lại cho nó mất tại vì kênh là sắm, sắm thêm 3 triệu nó mới mất được tại vì kênh 15 cuốn này mỗi cái 4 cuốn một cái chì kim nha à, một cái chì kim một cái vũ khí uh, sông đao ở sông đao lúc nãy còn không thái thái nhanh qua bên đặc biệt được đâu thôi Sáu. Trời đôi giày Tụi có em điểm vậy Đâu tụi Ném điểm ta <laughs> Tại sao hôm nó sau nó theo số hai trước sang theo số hai trước được nha Ném điểm Nó giày đẹp ghê mà thủ Nó có ném điểm Tại vì quấn đồ rất đồ phòng thủ ít lắm hai mươi Trời, cứ rắc rồi Bây giờ quấn rất ít đồ phòng thủ thôi rồi ba này là cách làm, cách đồ Ông thấy kia chạy lông tông rồi, Thằng quấn quấn nó khèo khèo nó vô đây nữa Rồi Thổ không à, dạ, bang Thủy Bang thổ một thủy Thêm kháng không Cổ thể gì? Dây chuyền hôm nay anh em nói mang sách định quốc có dư đó anh em không có mang tại vì sách định quốc nó không bằng sách này để tổng thể này không bằng sách này được nè sách này khả đến hai món thủ lý trâu lắm sách định quốc có một một cái nón thôi thì nó khá là bình thường chỉ có được 25 cái lượng nón mà chưa chắc sinh lực này nó bình khởi chậm thêm nữa yếu hơn khi mang thêm mấy ngọc bội nhu tình nè không nhu tình bỏ này mang mang bộ nhu tình thì là nó là bị mất đồ nó là bị mất ừ, đồ mất đồ với lại máu thấp máu thấp nói chung là xếp đồ này pin rồi chơi pin pin lắm rồi 80 chậm 80 chó hôm nay chơi chán chán ốc chơi sập server luôn sập server xếp này vẫn chơi chắc đợi ăn bang nữa là ngon ăn bang mua được thì mua cũng được thôi nam đang cố gắng định lên một set ăn bang nữa nam đầu tư mua set ăn bang để chơi chơi gì cũng vậy muốn đạt đến một định điểm nó mà đẳng cấp nè không thấy không rớt đồ rồi Đánh phụ máu đỏ buông à? Ok Rồi Đây là con thứ 12 rồi Còn con nào nữa không Hết rồi hả à? 12 con rồi hả à? Mua được kiểu đó Anh Tùng đâu Anh Tùng mà đặc biệt để tới Quay bàn lên Bàn lên ra anh Tùng ơi Ừ Có ai không Có ai mà đó Vui Tùng kiếm cho em cái nhẫn Khuôn em ơi ok đồ này phục hồi nó ngon nhỉ. phục hồi mất bình sinh lực là cao nó phục hồi chịu băng mẹ nó dài nhìn nó tức Đồ dạ. băng cao gốm à. đắng thổ nào vậy chô à, khăn thổ. chô lôi sắt tài xe ôm lên rút lại gáy rồi kìa lôi sắt ngồi chứ Đồ cái này mà lôi sắt nội một trăm bảy tám mươi là easy game rồi ờ. <laughs> đồ sao rồi sốt đi rồi sốt rồi hết chưa lòng rồi hết chưa ok ok rồi về à, tương dương tương dương bắt rồi qua đặc biệt em ơi rồi tiếp theo đánh à, bảy con đặc biệt cho anh long anh em ơi rồi có một con là thử rồi đủ luôn <laughs> full mình bắn tất cả anh em một về bờ hai sao bờ một bờ hai sao bờ 18 cứu anh, anh nhân đà nẵng rồi Cú gì? Cú <laughs> ông Nam kêu Cú ông sáu tinh hồng á hả tới? Có đâu đưa ba. Sáu tinh hồng thật. gì, Tương Dương Bắc đây anh vứt vô này, Tương Dương Bắc. Tương Dương Bắc đây em ơi. Rồi lên đảo đây, ô cha đây, anh vừa làm anh đổi tên cho anh lệ này, Tương Dương Bắc. Mà đổi với về nhân vật nam chưa? Đổi chưa? Chưa, giờ đổi tên nó trước rồi đeo cái kiếm vô. Được rồi. Cái kiếm à, gì? Từ từ hả? Đổi nhân vật rồi phải lột hết đồ đó. Ok, giờ đợi đợi trong hộp. Đổ mốc tại ông mang mang là 90 ông mang mang 90 choán rồi mà. Khôi Hành Long ơi. 8 cọ 7 con 8 món. Yeah. Dạ. Cái đao hiện tại phi đao hiện tại thì 15 khắc hỏa, choán 20. Trục 11 20 sinh lượng lực đẹp gơ coi. Rồi. Chọn số. Rồi để qua bên Tương Dương Bắc đi Khải đưa tinh hồng quả thạch cho kìa. Rồi. Lấy Long ơi lát nhớ được dòng 2 cái này dòng 1 cái này dòng 1 em bán cho làm cái này được hơn kia mà có người đặt hàng dòng 2 chị ơi đã dẫn đây à, nhớ biết nó cái gì đâu kìa nhân là đắng đứng kìa khải còn nhân là đắng muốn thầy sống này sống này quốc thêm ờ, mấy chục con bất đại ở lộn bốn năm con bất đại anh tông bốn con đôi giày này được rồi đôi giày này mang được rồi ba bảy mười lăm sinh lực rồi bốn con một đại nữa bốn con một đại trận đánh cũng tầm 15 ờ, phút nữa <coughs> nói chung là nay đánh mình đánh nhanh đánh nhanh thắng nhanh không đỡ lâu này mình mất thời gian tốt mình bắn lắm rồi cánh tiếp tục dòng ho này dòng ho dòng ho rồi ok dòng ho nó có 20 phút may mắn nè rồi cánh rồi đó đo, đo kìa đo rồi hai gia truyền một một bôi ôi ôi ôi sao này nhiều nha mấy cái ba con mà cảm ơn anh long ôi sợ anh long long server long server rồi mấy cái ba con à ừ mấy cái bốn con làm cảm ơn nữa của mình bảy con mới ra được 8 món mày của anh tùng mới ra có bốn ba con ờ ừ, mới bốn con chết cả mớ đậu ngon lành cành đào anh em xem lệnh bài boss 63 này đừng quên để lại cho khả như anh long với anh tùng mỗi like mỗi người một like chia sẻ ngồi chơi anh em ơi cũng không mạnh em ơi thả sau đi bờ thường thường nằm ở sau không á bờ này mình sao á ừ. thằng em muốn đòi gì dạ. đổi gì nhân vật nam tốn phí nữa tự nhiên đổi nhân vật nam không, nữ đồ có rồi ý không đổi nữa là kìa đổi làm gì chơi đã chơi tà tà bảo ừ, là một ạc tà tà chơi thì thầm đó cho được rồi giờ đi đổi nam tốn 4 năm kim phí tiền 4 năm kim để ăn thì bên thuê đi lên cấp khỏe đợi anh ven lên cấp trăm lẻ năm trăm lẻ sáu sướng hơn ba kim đúng rồi siêu bén luôn rồi tiếp tục tao mai thả Ui Về bờ rồi Nhận thử biết nào Đọc 40 vô Đó. 19 Dòng 2 Thu về lấy tiền đã 9 ra Rồi toàn dòng 2 không Sinh được Rác quá không ai xài đâu Sinh lục được 20 củi vãi Đủ tưởng giá truyền kháng cả 16 hay 6 chứ Đủ dòng cuối Đấy Đó 120 Rồi. Thủ pháp cao Trời kháng hỏa thổ không có kháng tất cả Nhận thổ 1930 Hôm nay tầm trung Đủ cái này tưởng dùng một cho em ngon rồi Dùng hai Đó ông gia truyền 6 dòng nữa Không kháng cả Phải chứ Trời gia truyền 140 làm gì Má gia truyền Chú Coi coi là cái nhẫn Khải coi là cái nhẫn nhẫn nhẫn này cho anh 18 có xài không không không cái lực cao hơn cái cái cái cái cái, cái ngọc bội nếu mà của nam thì tôi đang xài được bội nào bội không anh à, này nữ rồi tôi rác nữa mày thằng pháp món này đã kích đồ thằng pháp 16 thằng pháp 12 này rồi nó kích đồ thôi không có được cái nào ngon hết tiếp tục tông ơi mà cái này là tới em dọn một rương vân cho còn lon luôn nữa chặt rương đó này anh em thấy đánh bot dọn rương sạch sẽ chưa vậy em bảo khải đánh bót dọn rương đi nhưng mà thì lúc đó cái rương khải không có chỗ dọn này mới có này nè ok này nhiệt đồ nè quay vô rồi ok à, tô này thì không thấy sợi chuyền thôi ngọc bội quá trời này cũng lần đánh bảy con rất là nhanh nè tính là nãy được cái tuôn này hết 6 con mà cũng nhiều đồ này anh em tùy tuôn đó Tại tôi nó có đồ nhiều đồ ít Hơn xui mà Đây, đầy đường về bà anh em uh, group uh, mai online mà ai có thấy thằng nào bán tại được kênh nữa hú hú cho cha ông em bốn kim bốn kim rưỡi hú em em lấy gì nè úp úp mắt mắt tại được kênh chứ à, tiếp bỏ em thể nhá ok anh này. à, tiếp đi tiếp bón thở luôn này, đúng á cho nó hay một rương cho nó sướng nè ôi cho nó rất đồ nhìn hờn luôn nè dây vàng cái chuyện rồi năm này dìm bố đi cho đừng nó chập chỗ tí nữa tuần sau anh tùng thả là không có chỗ đỡ luôn cuối năm ơi thổ thổ thổ cho chuyện kháng cả hả đâu này đâu phải thổ kim số số sức mạnh mười hai. anh khải đồ cùi với em nha ok em luôn trời sinh lực cao chón 20 ôi cái này đi ai đi chón dòng một sinh lực cao cho cũng đẹp ấy để giành lại đi lấy sinh lực 20 chón sinh lực cao ôi 30 mươi pháp chón kháng hổ 20 25 20 ôi số từ 25 40 25 40 là đi xét hiệp định quốc là đẹp luôn em gió đang đi định quốc đẹp luôn trời nó người chính rồi à đó đó, đó được cái mười bảy bốn mươi cũng được Định lực ngon lực luôn được lực, lực ngon lực ngon nha giờ đang cần luôn được Skip về bờ Ô về bờ Nhận thắng đôi 29 Đó Được về bờ Anh Tùng đang cần nhận nữa đúng không anh Tùng 10 Đó ngọc bội Ôi ngọc bội Nam làm bốn mươi Được Về bờ Ôi tụi này về bờ nhiều vậy Cái lô này ra ngon à Lô này là ngon à Ok ok luôn là đang ngon à. chưa hết được ba món rồi anh em ơi đó có một gia truyền anh ơi gia truyền thố rồi tiếp tục anh đây thả thả ừ, luôn về bờ ngon nha những hàng đẹp anh em ơi hàng mắt ốp khui rồi 19 sức lực cao ai cần được ừ. đủ cái này mình nữ này cho thằng em kia rồi à, nữ cho uh, ờ, nhân rồi đủ lại 13 30 đó đây dòng cuối dòng cuối đâu đây cùng á 30 20 12 sức mạnh đồ như truyền không có cái tất cả thì chúng đọc này cho mấy con quay quái ai ai quay quái nữ nè ai quay quái nữ đâu rồi chúng ta được cái lô này đồ cũng được tầm trung được được ấy chứ được à, một cái nhẫn 29 khăn lôi này cũng hàng độc đẹp nè rồi ngọc bòi chạm 40 cũng được vài kim nhẫn này cũng hơn được chục kim Ngọc bội này cũng được hơn 5 à, 7 kim Chón 40 kháng hỏa Anh à, em Chón 40 kháng hỏa sức lực cao Võ đang đi xét định quốc là hợp lý Đó Sinh lực cao là cần luôn á Nhẫn này thì à, cũng đẹp luôn Ngọc bội này cũng ok luôn Sao Ui đồ nhiều Ra ra ra ra ra Lâm hàng lâm hàng lâm hàng lâm hàng lâm hàng Trời ơi trời Trời ơi Ôi vô cái lô này tùng nhiều đồ dữ ta Thằng cũng lần bảy con đúng không anh bảy con ai sao anh long anh long ra khơi rồi anh anh anh anh, anh tùng vô vô bờ này khôi tiếp đội tùng vô bờ mẹ này coi làm thêm hai món nữa là lấy lấy vốn lẫn lại lãi lẫn lời lỗ lẫn lãi luôn này đồ này sao ta và gặp mọi người à, oh, sinh lực cao vãi chứ trời 30 sinh lực đủ lực ui trời sinh lực cao vãi chứ Ôi vô sinh lực tôi 17 không Tôi chặt rương <laughs> Thấy đồ rớt lên nhặt nữa em ơi Rồi đây cho tôi cầm chung cũng giữ này mà Khải nhìn chặt rương quá Nhìn rối mắt quá này Anh Tùng từ từ anh Tùng ơi đợi đợi để em gì em vứt cho cờ nó giữ à Nhiều quá Đợi, đợi tí nè Bón bờ Rồi khui nè Cho mấy cái vô bờ vô rương Vô bờ vô rương trước nè Cái vô bờ vô rương trước này 29 này Bồi bồi bảy bốn mươi này trăm bốn mươi này 17 30 này. 25 ừ. 20 cái này cũng đẹp mà chón thấp gớm ừ, này chón 40 đẹp nha. 17 30 này. 19 lực cao tầm trung này. Đâu đâu là vô bờ này. Này nam cũng tầm trung luôn. 30 trồ 30 cũng được cho nên trong bang này. Cho nên trong bang luôn này. Ô xe này sinh lực có 10 á. À? Sốc bà này. Rồi bỏ đi. 10 được có 10 vứt đi. Thằng em uh, liếm đi coi có lấy được gì lấy lái mà còn không vứt ba cái đó cần gì cần đưa cho 130 sinh lực nè nỗ lực luôn này cái này mà mươi đẹp nha cắn lôi 4 nhận này đâu 120 đâu. 120 sinh lực nè rác bán xốp nè bán xốp nè bán xốp nè kích đồ nè rác nè 130 nè 130 này cầm luôn này, sinh lực thấp quá chó cái hỏi dòng một nè 120 này sinh lực nói chung là mấy cái đồ này thực sự là cả muốn bán shop thôi nhưng mà thằng em nó kêu dư đồ nào vứt cho nó thì sự mấy cái đồ dư này em cần món nào anh cho đó chứ không cần phải đứng lấy chi thực sự luôn á nên là thằng em nó kêu dư món nào thực sự là món này là toàn rác không à vứt nó bằng tiếng nè à, dư bán bán bán tẩu được à, à ờ, dư bán cho tàu à, à cũng hợp lý á này chứ bán mấy cái đồ xài được là cứ hú em thả anh tùng ơi mấy đồ xài được em cứ hú là ban cho rồi tăng trang cho người anh em con uh, nhẫn à, cắn băng luôn nhẫn này xấu quá 15 20 bốn vô này bốn vô dịch bốn vô này tăng trang cho cái nhẫn đẹp hơn nè đó 19 30 đẹp hơn xếp đồ con lông cũ không trần ơi bốn vuông chứ treo bạn đâu rồi tí tính sau bốn vuông đó không bốn vuông à có món đặc biệt luôn ok anh Tùng ơi lái lại đường con đặc biệt này vốn dồn đưa này <laughs> ừ rồi giao dịch luôn đó. Cõi, anh Tùng đặc biệt đội ủa ủa ai lụm hết rồi ai lụm hết rồi ai lụm hết có em lụm ra lụm ủa gì vậy sao tự nhiên cao rớt qua kia rồi ủa sao rớt ai lụm hết rồi? vậy không ai lụm nha ủa sao lại anh em à, sớm mớ đồ mà mấy món à Nhớ có mấy món à Nhớ có mấy món à. Mấy Ủa mình nhớ ra bục phát mất hết sạch sẽ ờ, dữ nhanh dữ à, thấy ta. đứng xa được sao sao lụm được hay vậy Thì anh cũng nhặt được ba bốn món này mà sao nhanh vậy Chưa đáng lý mình thực... À. <laughs> <laughs> Nó rớt là ví dụ như hai ba món mà đúng rồi hai con này chết được ba bốn năm món Mình nghĩ sao đụng mình thấy, đâu đâu ai đứng đó đâu mà nhặt sao nhanh vậy xa quá sao lụm được hay chứ Một ví dụ mình bơ tơ anh Tùng ra anh Tùng nhặt mà đâu có bơ tơ đâu Ví dụ anh Tùng ơi Có PT nhưng anh không nhặt đồ Ừ. ừ. À đó, ờ, đó mình nhạc mình nhạc mình nhạc <laughs> có mình mình mình nhạc ừ. kêu đồ mình tắt hết auto rồi mà sao không nào nhạc nó đứng xa lượm được hay bỏ auto auto bán quá mày auto auto b chưa kịp rớt auto nhạc rồi mít luôn chưa rớt xuống đất ờ. nữa nên là lụm lên luôn chưa rớt xuống đất auto nhạc rồi quái tự đưa luôn đúng rồi phương pin ơi hôm nay thằng đó với đại à, ra ra rìa này mày hơi buồn anh tùng giao dịch lái bốt đặc biệt luôn tùng ơi giao dịch giật dạ, em dạ. anh thả luôn đi cũng được gì đâu mà không không anh anh đứng vị trí anh thả anh thả lộn vị trí một công tầm này anh lệnh bài bot đặc biệt bot xanh nó rất là hiếm nên thực sự anh 15 kim 12 kim đi mà ra cao lắm ba bốn con rất là thảm luôn rất là thảm để mà đánh bot rất là khó một cái nhẫn ồ oh, mình, mình là mình là mình là khôi chưa kịp rớt đất mình làm rồi hello quang phạm nhanh ơi 40 à, cái này mấy cái này cái du du đúng không ừ. Ờ. rác nè rác nè trời chậm lôi rác nè rồi đừng có làm chồng bốn mươi ôi sao cần dòng một không ra anh em ra dòng hai cần dòng một cần dòng một rồi sinh lực cao nè 120 long nhiều lá cái này xài được nè Đấy, đủ về bờ nhiều dữ ta. Rồi, Tiếp tục đó là chồng 20 nữa. Rồi, ok. 10 15 30 Em được Rồi À nhá Thả này thả này Được thêm một vài món đẹp nữa em ơi à, Mấy cái này cất đây Sau mà anh Long ơi Về bờ về bờ Giờ chắc trách ai bây giờ đây Về bờ về bờ thêm một cắn gặp bò 540 này Ôi trời ngon nha Hai cái mà Hai wow. cái luôn Cái này sinh lực cao Long gì lá cái này xài ngon hơn Long ơi đến coi coi cái này có thêm kháng động nữa à, này xem à, cái nhẫn nhẫn này một nồi lực nó ngon nha nồi lực chấm hai nữa đẹp hơn nè ồ cái kia thể lực à ờ kia thể lực để để để để để để để để để để bót xong đấy đẹp quá về cốc cốc đi long ơi long long bảy con về không về vờ được Rồi, có thể có thể có thể có thể nha anh em ơi ừ. tí nữa khải tổng đồ cho anh em xem anh em ơi ra đồ gì Zalo dạ, em lơ công tướng anh nhắn tin anh Khải nha Mai em lái máy về là vô chơi với anh em trong bang nha anh Khải Ok bị cút đây Tầm này thì sự anh em đầu tư một cái ạc tầm 2 đến 3 triệu là chơi tẹt tẹt gan em Đẹp đẹp thì có thể đầu tư một set mắt Tại vì cái này nọ 7-8 triệu 10 triệu đó Là một con mắt và long tịch cái này chơi đẹp luôn Tầm này do đó thôi khá rẻ rồi Em xin nhận kim nhận kim có cho anh em trong bang là Minh Ngô ơi Nói chung là ưu tiên trong bang trước Minh Ngô ơi nếu em ở trong bang thì anh ừ. sẵn sàng anh cho em luôn Nếu em ở trong bang Bang anh sẽ bớt rất là nhiều Ưu tiên em nào đầu quân gì à, ban sẽ hỗ trợ anh em những món đồ gọi là tầm trung không không phải gọi là quá cao nhưng mà một món tầm 500 xu đến một kim thì tương đương khoảng ba chục cho, cho đến 100 nghìn thôi thì hỗ trợ anh em cho anh em ừ. chứ còn bán mấy cái đồ thực sự đã bán là bán đồ nào hàng chục kim trở lên thì mấy năm chục năm đến 10 kim ừ, trở lên thì bán rẻ quá còn cho không hạt à, chiến nhận đó bán cái dây chuyền mấy tám đó có, có 8 kim ôi bán cho ổng thì anh em bàn ủa mít lục ủa nghe nghe, nghe nghe nghe tiếng rất đồ mà anh em ủa chỗ lại vậy con rương con rương con rương ừ có thể có thể có thể nghe tiếng keng keng mà trời hai ba con học vậy <laughs> nghe tiếng kêu kêu không có đồ <laughs> à, phải chưa à em sát thủ hào hò nè ok em ơi rồi trong ban ưu tiên luôn cho em luôn thoải mái tiếp theo mấy con này rất ít vậy một tuần cuối rất <laughs> thức độ chát <laughs> Trời được. Lần mày Khải ơi. Rồi, khui hàng. Đồ nam không vậy? <coughs> <laughs> đồ nào không vậy? đồ đồ nào vậy? Có nhận khăn lôi sinh lực được không anh nữa Có nhưng mà hàng đẹp anh em xài em ơi. Còn hàng chung chung thì cho nghe mưa dân ban xài hết rồi. <coughs> tầm này anh em muốn mua hạt thì liên hệ khải tìm dùm cho anh em cứ tầm 1 triệu 2 triệu 3 triệu tùy theo tiền thôi anh em mình nó sẽ theo giá trị như cái xác của khả này chưa tính đồ này nó xác này khả mua ba triệu rưỡi đó cấp 112 đúng không hàng hai số ngon lành gần đạo đỡ phải cậy đó gạt dạ, kiểu đang ờ, cấp trăm ờ, một gần trăm mười hai năm triệu vâng, mua gạt dạ. à, thế yên thì có gạt bao tiếng dạ, trắng vàng rồi trắng vàng gạt <laughs> đi tốt phim tốt nha điều bạn này chưa sách vở nhiều thôi rồi mới mới đi học mới đi học thôi, chưa sách vở gì đang tính đổi thiếu lâm đào đây Khui Con thấy đông chiều đó, chiều boss đó Thúy Yên chơi ờ, ngon, dạ. Thúy Yên lâm đào chứ em đừng đổi lung tung dạ, dạ. Chơi ngon mà có phải giống như bị theo con đường của thằng Đạt rồi đó Nữa ừ. đó, bữa nói em trái đó Phí tiền, em chơi kiểu đó em phí tiền Cứ đổi lung tung Rồi mà cái đó có khác tất cả luôn Thấy chưa, anh chỉ có anh này là cứ chơi một phái là chơi hoài thôi Chơi chuyên luôn rồi cái này 30 cho thằng em cái chuẩn bị rồi cái 20 à Trời ơi Má sinh lực lực đẹp gơ luôn Mà nó cần 30 Nó cần 30 đọc móc anh ơi Nó cần 30 nó đọc móc Ui cái nhẫn 500 phục hồi 9 điểm Vãi chưa Được để nó đi Không xài được quăng cho nó biết đi mà Anh đi ngủ em 18 ai anh bó rồi Đừng bán đồ Quăng nào không xài quăng à. Hết bot rồi Rồi có nhận sĩ rồi luôn đợt này cũng bóp nhanh lắm không nhưng giống như mấy cái đợt đầu đợt đầu nhiều với lại giờ là con khi nó mạnh lên rồi nên nó đang bóp nhanh lắm phải lần 7 con nữa rồi tiếp theo khui hàng nó kháng hỏa. Bóp đặc biệt thả nó có nó có, Rồi, thả có mất tiền không như khải nhỉ không anh ơi không mất ngân nào 520 rồi hết rồi tính ra đó, à, lô lô cuối quá dở luôn lô cuối quá dở luôn có gì thôi về bờ nhưng mới được rồi sinh lực cao sông lôi cao vấn này thì làm làm gia tẩu đi Thành long tối ngủ nằm mơ góc này luôn năm trăm ba mươi sinh lực đặt lại vậy kháng ngõ mai được lôi yên gặp chỗ đen anh long ơi cái gì cũng năm trăm sinh lực lực chón dùng một rồi cái này chón 30 cho thằng em kia đẹp luôn thằng nhân này đang đang cần này. rồi vứt luôn biết là chừng kiếm được cái bao tay mà không có cái, cái còn boss nào nữa anh tùng còn con nào nữa không bốn con bốn con boss đại thôi rồi ok bốn con boss đại à, anh anh từ thả anh thả nhanh nha thả nhanh đúng vị trí nha ừ. ờ ok đó hơn là mình chuẩn bị hơn con lô thôi có cảm giác là knock out rồi Ủa, đó. anh cùng chết anh tùng phù vậy sao biến nhanh quá <laughs> rồi anh tùng lên đi bộ vô đánh luôn tùng ơi tức đánh boss tức tức đánh boss rồi đi bộ vô anh ơi ok đi bộ vô được cái lát là bắt đầu là đam thôi là... ừ. kết thúc hả đúng rồi đúng rồi tiên mày mới kết thúc em <laughs> tính này à, hệ thổ này tính hơi lâu quá ở gì muốn đứa mình nè nè thằng tùng biến nhanh quá tụi ông chết gì đứa mình nè chết nhiều lần rồi làm đứa mình nè nè mày không vỏ đan này phải mua ngũ hoan ngọc là hoàng chứ mua máu thường thì đánh trắng lắm nhưng mà với vỏ đan này đỡ ức chế hơn tôi đường môn tại vì nó nội lực nó nhiều không được môn cứ có nội lực bắt đầu mới cứa được mấy cái hết bay làm rương mình nè làm bột. à, đi đóng kia mà cắn phi tóc phi đồ vô nữa thì sao bữa giờ anh tùng không mua cái cái hút nội lực anh tùng đi chen nó dễ ha tìm không ra tìm không ra vẫn được. bữa có cái ổng hút nội lực năm mới khoái có anh còn mà anh dùng à, à. anh còn cái bảy đi bộ vô nè luôn hả đi bộ vô nó vũ khí gì anh để thù đi vô đi bộ vô vô được góc rồi mới đánh nha khi nào nó giật cái tưng á là mình đánh mana anh tụi đi trên đi đồ này nọ khỏe đúng rồi trên khỏe dứt điểm ừ. để có cái cấp tệ chứ anh phải mua ấn mua đồ đúng không anh ơi à, anh mà đứng chặt góc là anh chết đó nếu mà anh đứng tốt thì không sao mà anh đứng chỉ cần chặt góc là anh quá anh trúng chết liền đánh một đại diện ừ, mỗi góc này rồi mỗi góc này đánh cái vụ hơi hút, hút nội lực không có anh tùng có không sao ừ. đánh được không ờ. đó mấy ông được môn khoái lắm luôn á tại sao được môn mới cứa mấy cái hết trăm mana rồi bỏ đang đỡ nè đi chan cầm chan ngon lắm đi chan chan ngon lắm ừ. không nội lực nó không quýnh đâu tốn cái gì đâu mà lúc nào cũng có mana là sẽ xây mấy cái giữ đam ăn ờ. mạng đi chan chan con con con đổ đang anh thiên nhẫn hả bán. không có nè mày hết mẹ nó cái thanh mana cứa một ừ chuyển từ hồi, hồi hồi hồi trưa miên hòn ơi võ đan không có hút được đâu mà hút rồi nó cũng ráng hút rồi ủa con à con luôn xét ai quýnh người ta bot hả bot Chứ lần này ờ, một con hổ ba con thổ à hai con thổ một mọc á má hai chậu à. đang quanh nó thì cái bùa âm thời gian làm chậm âm thời gian chón cho mau lúc máu ủa đầu mấy cái lớp quả long một tật không rồi con này không có thành bùa đó quả long một tật à có chứ quả long một tật à, quyển một quyển hai có chứ bốt đại mà nó giống như bốt đại thế giới thôi em không khác gì hết ừ đâu khác đâu bí giống Như, giống bốt đại thế giới luôn nhưng nó có tôi biết tịch nữa sao mà có chứ tôi biết tịch có, có tôi biết tịch nữa rồi, bớt đài này gần xong Khải sẽ bói cho anh em xem nha Cái hàng trắng có giới hạn á Nhưng mà mấy con này nó rớt toàn đồ nam nên không rớt đồ nữ Ờ, không có rớt đồ nam Và vâng, hiện tại à, đang đánh boss rảnh rỗi thì à, bốn quật đài này chắc cũng tầm 10 phút nữa mới chết Thì trong thời gian rảnh rỗi thì sau trận công thành thì Khải cùng à, anh em top tech sơ và trận công thành ngày hôm nay Thứ sáu ngày ngày 3 tháng 3 ngày hôm nay Thì ở khu vực đầu tiên đó là Biển Kinh Đó là AC e để chiếm đóng và Lâm An là ba miền để chiếm đóng và ở trong thời gian đầu tiên thì khu vực Biên Kinh đã có thể bất tử khá là sớm à, Với thế lực ACE và ba miền ôm bên trong lông trụ và kèm bên ngoài là Tiếu Ngạo và Cướp Thì với lại một số bang nhỏ lẻ tẻ nữa thì tại là với một phòng ngự rất là đông Có thể nói là năm bang và bên này thì à, Ngáo, Thiên Đớ và bang Đại không thể nào đánh vỡ được cái lớp lá chắn đó và Biển Kinh đã thuộc về cho ACE trong khoảng giây phút 30 Nhớ không lầm là 37 phút đã bắt tử Biển Kinh Và sau đó thì kết cục anh em cũng hiểu rồi Thì các tất cả các thành nhỏ thì các bang ùa nhau Đi bem hết tất cả thành nhỏ để không có thành nào bắt tử Đó Trong giai đoạn đó thì không có thành nào bắt tử rồi Sau đầu là khúc uh, ờ, khoảng tầm 40 9 giờ 40 thì tất cả các, các bang dồn về Lâm An Và trong khi đó thì ba miền đang được lông trụ Lâm An Và tiếp tục với một cuộc thơ đánh đó là sự phòng ngự của năm bang hội vẫn tiếp tục như ở thế trận Biển Kinh thì thực sự là bên ngáo và thiền đế và đại không thể nào mà đánh thủng được lớp lá chắn ở vòng ngoài cũng như là vòng trong không thể nào vào được vòng trong có một hai tuôn vẫn thấy được lòng long trụ và cũng cố gắng đam được long trụ vài tuôn nhưng mà long trụ không bỡ được rất đáng tiếc và đến phút uh, ờ, 9 giờ nhớ không lầm là 9 giờ 45 hay 47 gì đó thì uh, bên khu vực Long An đã bất tử um, như là nhớ không lầm không phải 47 như là 9 giờ 50 51 52 đó nữa, thêm vài phút nữa, thêm tầm 3 đến 4 phút nữa thì là màn bất tử. Thì chỉ còn vỏn vẹn tầm 8 đến 9 phút cuối cùng thôi. Thì à, đâu như khả nhớ là không không có bất tử tu này như là tu nó không bất tử. Bất tử hình như nó ờ, ba miền giữ ờ, hoàn toàn cho đến phút năm bảy năm tám thì phải. Thì à, ba miền à, vẫn giữ thành công được Lâm An đúng rồi không bất tử nên mà Lâm An chỉ giữ đến phút cuối luôn không bất tử á đúng rồi sorry nè rồi à, đánh đến phút mà 56 cho đến 57 thì thiệt sự là không thể mà nào đánh lũng được lá chắn 53 thì uh, ngáo và thiên đớ và đại đã rút về phòng ngự ở phòng tiến thủ phòng ngự ở cái thành nhỏ đó là thiên đớ rút vào đại lý đại rút về tương dương và ngáo rút về phường tương và ngáo là đàn cố thủ thành công được phường tường và ACE đã bị nát bởi số đen em thiên đớ đã bị nát ở vị trí đại lý bởi ban hội ACE và tiếp đó là ba miền đã cần đánh ở vị trí là làm cho thiên đớ ra đường và ở bên khu vực Tương Dương thì cũng vậy sau khi ờ, đại được đại lý thì ACE và Bay Nguyên tràn như Tương Dương thì thực sự đại cũng ra đường luôn <laughs> đó thế trận hôm nay là thôi nè và cuối cùng thì ngáo được phường Tương Thành Đô cướp đại lý ACE và biển Kinh và Tiếu Ngạo được Tương Dương và Dương Châu và Lâm An được Ba Miền và trong trận thứ hai thiên tử lần này thì ACE và Ba Miền sẽ là hai bang giao tranh trận thiên tử tuần tiếp theo năm đó và chúng ta cùng quay lại trận đánh bắt ngày hôm nay hiện tại bắt này là bắt ba nè mọi người với một set bánh của khả thì ờ, không hề thấp nhưng mà thực sự là vừa rồi thì cũng có một số món đồ khá đẹp và anh em cùng xem sơ lại set ờ, may mắn của khải đỉnh quá đỉnh quá đó rồi đao tóc độc sắc rồi một cái dao chuyền may mắn 6 gia truyền may mắn 5 11 kèm với hai món là 50 nữa là 61 may mắn kèm với uh, một cái mặt mặt nạ nó là may mắn được 66 đó rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi thêm một ít phút nữa boss chết khả sẽ bó đồ anh em xem nha rồi chuẩn bị khui hàng bốn con bot đợi mới cánh tìm tụi mình bán mới nó đủ tin AD đấy mở lãnh địa bang à, anh em tập BK ha ờ à, vô BK đánh sướng đổi màu BK ừ. À, sướng quấn bot quấn đồ này nọ rồi tập ờ, BK đồ này nọ sướng BK nhóm là mở giải mở đồ anh em chơi nữa sẽ đồ khá thì như con lon lôn nên có gì đâu khác khá chỉ đổi ạc thôi mà ạc này thì nó cùi hơn con lôn tí không có khác gì cấp độ ngang nhau nói chung đổi cũng tương đối nữa tương đối bù trừ hợp lý được bù trừ lại mua tiền sách được Ồ, con này ngày mai nữa 112 úp liền giờ tí giờ tao chanh tí sáng úp lại 80 chón 80 chậm sẽ đồ đẹp chưa đánh tống kim thử thôi bữa nào đánh tống kim thử coi mai rồi ừ, mai mất rồi mai mất chủ nhật vẫn còn chủ nhật vẫn còn nhân đôi mai uh, mất uh, ờ, trả mai bài nhân đôi về <laughs> nhà rồi không ngồi máy được nói chung em đang với cái hướng là sau này em sẽ nhiều ngồi tại nhà em like luôn nên là lúc đó anh em thứ bảy chủ nhật đều có em luôn cái này em đang ao ước à. làm thêm có mấy nhà nữa thôi gì đâu nhưng mà mấy phải ngon chứ like nữa mà chốt đồng bây giờ, bây giờ khoảng chừng 10 triệu được rồi em tôi chịu rồi like khỏe rồi không like không nói này like như em khoảng trên 15 20 like lần năm sáu tiếng đâu phải like một hai tiếng nghỉ đâu em, em, em, em mua đáp 10 ờ, triệu là, là, là like khỏe đừng mua mấy đừng, đừng mua, mua, mua phương tiện mua từng cái kiện ừ, thì em hay mua rồi em tự lắp mà em tự làm được hết mà máy móc cũng chạy hết mà thì đó mua chừng khoảng 10 triệu đủ rồi ừ, thua tầm này mà đỡ đẹp mà mua i 3 i 3 11k luôn đẹp tầm đó còn đời mới nhất luôn con nói chơi ngon 10, 10 tầm 15 cũ livestream vô dư sức livestream nhỏ lâm dư sức rồi lỡ rồi đầu tư thêm cái thì đang định nè làm cái điều đó thì đó tầm bao nhiêu mười mấy mười mấy á mười lăm mười sáu chạy bộ đẹp đẹp ngon lành tính ra cái bộ dàn PC em đang like thực sự em like này là 4 năm rồi em thực sự không ngờ cái máy em nó trâu đến cái mức này luôn thực sự luôn nó không ngờ mình mua cái máy em là hồi xưa là phần trăm lâm nữa hồi xưa là chơi PUBG là Khải mua cái máy bộ PC Khải đang hồi sau này Khải mua hết tổng cộng PC rồi tất cả linh kiện phụ kiện lại hai màn hình tất cả của hết khả là tốn hết gần 38 triệu Việt Nam đồng là cái đây 2018 gần 2019 mà đây là 2023 rồi mà hồi đó là live Bubsy Bubsy Mobile Bubsy PC á chứ không phải game mấy dạ. game này đâu Dạ mà 15 triệu là chưa có màn hình là anh mua được in 3 12 ngàn. Đúng rồi, in 3 ngàn 10, 10 in 3 12 ngàn là ngon. Đời mới, đó đời mới. Còn thằng Quốc Quốc in 5 in 5 9 k cũng được năm chín người tư đẹp hơn nhìn hơn đời nhìn hơn đời mà không bằng đúng không không bằng không bằng 12 không bằng ngày mới nói chung là không bằng ngày mới nó nhìn hơn một đời thôi nhưng mà không bằng ngày mới hay hay giờ anh làm một cái youtube mà anh đăng đăng đăng đăng clip rồi. ta ờ là như tôi đang clip có clip nào hay hay đăng lên xem Đủ, anh em à, thích đóng, vô đóng rồi, tắt, tắt, tắt đánh đi kìa tắt rồi tắt rồi đâu ai đánh rồi có mình thiên mà à. ừ. tại ờ, khải nó còn render video rồi nó phải cần nhiều đúng rồi render video này nên là nó chạy khá là nhanh nếu còn ừ, không làm thì mới chậm lắm quay ờ, trận tấm phim sùng đăng thử đi thử biết gì đâu mà đó đồ, đồ, đồ. má đồ nó rất quá nhiều thì con hay mọc cùng rồi em cắn hết máu ạ đồ này nè ủa sao em nhận được đồ ấy đủ bật đầu tôi mà từ từ từ rồi rồi rồi anh lan lan qua lan qua kia nhặt đủ nó nhiều quá nhiều quá lan qua kia nhặt lan ơi qua qua nhặt nhanh nhặt tất cả tại vì em nghĩ là bông này, bông này biết đường là nhặt không kịp này khui này khui nhanh này nhặt đi ôi áo thủ lý một vãi sốt sốt rồi về bờ ngọc nhẫn ngọc bòi làm chồng bốn mươi ôi áo đồ nhanh làm cho bói <laughs> mồ rác đó phòng thủ lý 20 nhanh nhanh nhanh ngon kia nón chầm phòng thủ lý có nón phòng thủ lý rồi ôi được được được được được nhanh nhanh đủ chặt chỗ em mày má còn còn chặt nhiều lắm tại vì em nghĩ là em sợ không nhặt kịp rồi ok ok chọn ờ, chọn ok thấy chưa ngon quá nó à, ngon kìa nó ngon nón kìa. lưới ngon vòng một nha vô vô vô rồi vô rồi nón nam luôn rồi ok con tiếp tục rồi nhanh quá làm người bó đây bó đây rồi bó lên ban cho anh em coi được gì bật bật like cho anh em xem ờ, nón chạm bốn mươi đồ nón sinh lực lực trời ơi áo xấu dòng nhẫn 20 Đồ, được ngập bò em trăm bốn mươi là thấy về về được vài kim rồi đấy rồi ngập bò này cũng ngon này chón dòng một đây đây dịch anh Ồ, nón đẹp luôn. 17 40, sinh phòng sinh lực đồ cũng được hay chứ. À, Đó. được, mấy cái đồ này đang bán được này. nhận chó 20 đồ ra nhẫn luôn Tùng ơi. Mấy con này ra nhẫn luôn này. Rồi. Ơi, đồ của Tùng đồ mắt không em ơi. Được đẹp không? Nón 25 chứ. Má từng nói 25 40 nó pin nữa. Ờ, nhận cho 40 là chết trên 18 rồi. Ừ, nhận cho 40 là chết luôn. Này một nón này. Đó, mắt pin cũng được tương đối quá đẹp nè xin lực hơi thấp mát này xin lực 140 đẹp này rồi à, đến nóng phòng thủ 30 nóng phòng thủ 20 có nội lực nha Ngồi 540 lực nha 10 ít đó nhận 520 vừa quá nhận chón cho nên trong bàn rác quá ngập bò 530 cũng rác luôn nón 140 ai cần cho luôn một chương tinh thần rồi cũng lại shop cho cho em cái nón 140 nha ở đây ủa nón này cùi cũng lái qua đây em không lấy cờ lon à cờ lon được ở đây lôi ra ra đây em ơi rồi nó qua liền rồi đỡ còn hai con nữa đúng không tiếp tục mới chết hai con thôi đúng không nam thấy chưa có hai con mà nhiệt độ không kịp luôn nam đừng nói mà Giờ chết lần bốn con dạ, ra đây em coi đồ rất là nhiều để boss nó đồ nhiều mà đồ nhiều vãi chướng rồi tiếp luôn hiền giác này sư chết này con, con, con sắp chết rồi nha con con sắp chết rồi nha con con con, con. như con mọc sắp chết rồi sao ừ nó bù lại cái máu cũng đỡ được cho nó đẹp có video á ờ, làm, làm chậm nhất thêm 10 phần trăm nữa cũng 10 phần trăm cũng đẹp đúng không không 30 40 ừ. thì cũng vậy ừ, cũng phải tốt quá món nữa 40 nói chung là 40 đẹp nhất 40 là đẹp nhất 20 với 30 thì cũng vậy nói chung 40 40, 40 thì lại nô quá nô no quá 40 nô mẻ rồi chỉ là mình có được một món đồ đổ được món lỡ tham tham luôn cái sao vậy <laughs> tham luôn tham luôn đi ừ, ừ là ướt mà ướt ừ. đâu mất cái gì đâu gần vâng, úp cấp rồi còn nhiêu 700 triệu 600 triệu nữa tối nay tranh tiếng may úp cấp đủ má nghĩ tức ha cái nhẫn hiệp cốt tại sao nó lại là sức mạnh mà nó không phải nội lực giống như nhẫn kia ha bảo ngọc nó luôn luôn xét cái bỏ nhẫn là nhẫn con luôn ừ. đi quả thì được ổn đi theo ban thì ok đi lẻ khó đánh hơn đau đau vẫn đỉnh hơn đau còn đánh ok anh ơi nếu mà chịu khó đánh con tống kim thì nên đi đau tốt hơn đi xét đừng đánh gì em thử rồi đánh không được đâu xét chỉ đi theo đội hình phụ ban thôi gây hiệu ứng thôi phụ ban tốt gây hiệu ứng cho ban thôi đào quýnh ờ, bốn năm chục k là đơn giản xác quấn cắm đầu cắm cổ Jack quấn lòi côn được 10k điểm bực mình chán <laughs> ờ đánh đúng một hôm thì chán luôn qua ngày sau chỉ cái mức đi đổi võ đan anh, à, anh phèo anh phèo anh đi đi kia mà anh chơi chính lắc rồi ai bởi vậy đó chín lắc ba đam sinh lược ông, có cánh kháng đơn gì giác chống phần đan không không không ừ anh xài có 6 lắc nhiều ừ. thêm kháng chắc thêm kháng anh thêm kháng thêm trâu thôi càng trâu càng được anh, à, anh kháng lôi kháng lôi Ủa, nói chung mấy hạt top ờ. đa số là toàn là chín ờ. lắc với lại uh, lôi ờ, xét sâu còn mấy à, kia thì bắt buộc phải có rồi chỉnh auto năm mười hai đó đi trúng kia mà đang phải chặt mặt bệnh với ai mà đi đâu đâu đánh ô tô đâu cô luôn đau không muốn ô tô được đâu cho nguyên chơi chỉnh kiểu đó chứ ông không kêu không biết đánh mà biết đánh sao mà đam một đành được hôm nào trước mắt phải giữ được vị trí cho nó đam năm mười hai cái đã bảo ngọc này à, khục mạnh lắm nè à. biết mà Đấy, ngon ừ nhu tình ừ nhu tình nhu tình ngon à cái may bánh chín bán được chưa anh chưa thanh tú lê anh long đang ra bán khoảng hai triệu rưỡi nè mày chưa bán được này mà chém thì quá kinh rồi cứ đâm thôi mới cô này bán phải à, cỡ ngọc rồi ơi nam nam em ơi nữ mà 40 ẩn một nghe nghe em à, ờ, tối tối ờ, thứ hai em đi tổng kim anh phụ tiền lắc em đi lấy cho anh cái mặt nạ anh đánh tân trưởng môn này. ok lòng có đánh online đánh lấy lòng lấy cái mặt nạ tranh tục kỹ năng hay cái kháng tất cả cũng được anh bù cho đưa lách đánh cần lách gì hú nói chung là cảm giác ừ, chắc anh tốt luôn là anh tùng mua thêm vài cục lách nữa cho đánh luôn ví dụ mấy hôm anh đánh xấu thì anh tùng mua cho anh thêm ba cục nữa thành 10 chín 10 luôn bù anh thêm ít nữa đánh anh cứ bù cho một kim mới mua luôn đúng rồi bài tốc chiến cổ có lắc khác em, em tự mua Full lắc anh à, Long ơi, ngày đó chính lắc nên Long Ờ, ngày ừ. đó là chính lắc Chính lắc đi Tùng muốn chắc cú lên lắc Chắc cú, chính lắc, lấy mình ra cái tốt Chứ ngày đó nhiều cao thủ chắc cú lắm nha Ngày đó nhiều cao thủ ừ. chắc cú lắm luôn á Chắc cú nữa thì có lực lượng bot điểm luôn Ờ, <laughs> ok Bot điểm cách đơn giản thôi, thực sự đỡ nghiên cứu rồi à, คน Two. 嗯。 chung chi trai đồng thành rồi cùng luyện thành tài thân tranh chung vai ngày mai mãi mãi sắc đất sơn hà xứng danh à mít bị lỗi nãy giờ nè đâu phải lâm ngừng đánh nha Trời, má con thối giờ thối thấy thối bọc giờ nó mới chết này, đòi lèn lén. Ủa mà thứ hai là dẫn uh, trúng độc 40 Khải ơi. Ủa em nhớ là thứ thứ, thứ tư mà. Hả? Dẫn trúng độc 40 đi. Từ từ từ. Từ mới đánh một mà anh Tùng. Đây. Anh em giờ nói chung anh em này, đây, mấy cái thằng này thằng đẹp ấy. Đâu rồi? Đâu rồi? Ủa? Những đọc 40 đâu Đó đây Có Không có khăn băng mà ừ. dạ. <laughs> Khăn băng nó bò mà, Ừ Dạ Không có Không có Bộ anh tưởng đâu Nãy đâu có cái nào Nãy đâu có nào siêu phẩm mà không thời gian đọc cao đâu Đâu có đâu Cái gì con bớt này nè bớt này thổ kìa À à Thứ gì hết Khăn băng mười mấy khăn băng có một luôn là khải còn quýnh nha à gái muốn ừ đang muốn luôn ạ má lâu quá <laughs> ôi không có này lâu thiệt chứ má nhìn mỏ nó cắn một nhìn mỏ nó về mà mà nãy giờ luôn lâu quá chứ nó sắp vào bốn mấy ngàn mà bạn khổ gặp hiệu mọc rồi sao quýnh thua nữa khá nó cả 20 rồi hả à? Con thỏ chết chưa? đột ba cái 530 này cho anh em mang đẹp này không sinh lượng lực đẹp gơn luôn cắn lôi này thổ gần chết chưa phải à, cái này mà kháng cả 13 đẹp nha thổ gần chết này máu đỏ nè một chấm máu nãy giờ đấy Việt Nam được nhận kháng lôi 29 nên Tùng Tùng cần này Hôm bữa nhận 24 25 nó, nó bán hết rồi anh Tùng Dương hai ba cá luôn mà Bán À ok cái anh em nào cần thì phải nói ờ lò sát 200 ừ. hàng nhiều quá nhiều người bán nhỏ lệ mà tầm này khá cũng hết muốn bán món đồ này nhận này anh em xin thì xin cái nào mà bán thì anh em cứ nói bù được cũng bot ừ. bù lại cho anh em em không đầu tư rất là nhiều bán bù lại ít một bot hai bot đó để bù đầu tư hai cái mới bán 25 vậy biết khủng rồi chết lâu tiểu chưa ngủ nữa mày chưa chờ bó chết rồi lâu lâu rồi chứ anh bảy em nói anh tối em có khuyên ngủ đi chứ tiếng ngủ giờ có siêu phẩm cho tiếng gì ơi có siêu phẩm luôn tới nữa sau đem xem có siêu phẩm má phải xuống người đánh được lâu quá anh khải cái đập đi gì nào mà cảm thấy không có cái cục đỏ nữa thì được lâu quá nó trắng cây rồi còn phải quýnh thêm một tí nữa mới chết đúng rồi mất tôi cục màu đỏ đỏ là được rồi trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng mốt là là là là nói với long với tùng là, là đợi thứ tối thứ năm thứ sáu bảy nhật cả đánh Sao? mấy, mấy ngày đó không giao đồ mấy ngày đó em không giao đồ cái kia rồi rồi khui một cho chưa thôi cho sao ạ một bị chết mày mập mập này vẫn là kiếm à, nhận khăn lôi Rồi rớt xem rớt <laughs> Đúng rồi tránh máu vậy nó phải 500 cho đến cả triệu máu anh em Đánh lôi con luôn Wow là sắp hết hạn kìa Mở đi Đâu À, à đủ xong Chọn tí nó đưa anh hai quả rồi Ừ Ngày 5 năm 5 1, 4 giờ chiều Ngày 6 Còn mấy cái dưới nè 6, ngày 4, 4 đó Ngày 6 Ngày 5 4 đó Mở mở như giờ đâu nạp được mất 3 ngày Mở cho vui lá cái nhân Chả nạp được luôn buồn thú ruột Sao ghê vậy Mới vô bàn ba ngày hết hàng móc bà lấy gì nạp còn là mớ này chứ biết đâu này. ôi này nó hết hàng mớ nữa lấy cái top cái nhân mình thay người liên tục thay liên tục rồi tầm này đứng giờ đang là hợp lý luôn không thay nữa biết nhiều ạc biết nhiều phái này bữa gì đường môn định chơi rồi mà thực sự mình bị lỡ cái kèo được mình bị lỡ được ghê. thì đường không lúc đó định chơi đường môn rồi đánh thú kim ngon lắm mà ừ. lỡ cái kèo với anh khánh băng đổi cho ảnh luôn ấy chứ bây giờ bây giờ cầm luôn võ đen cũng sao còn những thằng đẹp trai nó không bán nữa hả không bán Em. luôn không phải trả lại cho nó nhiều quá rồi đi không chết lên top nữa. rồi lâu dữ đồ xanh trắng máu chưa chịu chết quái nhật đô nhật đô nhật đô nhật đô Long Long Long Long Long vô phụ nhặt đồ anh Long đủ nhiều quá nhặt thì sự con này cũng đặc biệt nhiều lắm À còn hai ba món này nha kìa Rồi bên kia bên tay trái Làm thì tin được kìa Bên tay trái Rồi khui em ơi Một bó đặc biệt rất một rương đồ nè Này một cái hờ họ sen đồn thủ lý trọng là hợp lý Đó Đó Đó Cái này đổi chứ trước à Thôi hai mươi đâu các bác 25 mình tổng mà Nội lượng tổng ơi Để đấy, để đấy, để anh 5 ami đi này Ok Cái đai, cái đai căng cái đôi giày không biết tổng 10, 4, 5, 40 Hôm tới thì đánh thật trưởng môn 40 Tổ kháng băng Vậy Tổ bắp nào Chỗ 21 à, Tưởng 25 cái này đẹp nhờ Sơn động lực luôn Để ráp quá Úi trời Phục hồi nội lực 4 điểm Cái này cầm thiếu lâm đi chan là khỏi tốn mana luôn Tông Bọn Thiếu Lâm đi chăng khỏi tốn mana luôn á Đủ nhận kiểu lạ cha ờ, Đủ à, chưa à, ờ, Nhận đẹp khẳng bằng 2 điểm Bằng thêm số 0 của sau Ai nồi thì hai điểm cái nhận đỉnh gì chứ Vãi nồi Đầu, đầu, quần áo trên tay coi Anh Long được món gì mà hai món gì Mỗi like rồi đó Đó dạ. dạ. Rồi Bắt thêm mang luôn em Long Tí nữa anh Long anh Tùng các bạn Thành Lâm, Đó. Đăng Cần Ngọc Bội Quá hoa Tây sinh lực cái này sinh lực lực mang đỡ làm giả tẩu cũng được quá đẹp các băng 20 nữa đẹp ha ờ cái băng 20 đẹp lâu rồi kỳ nhất khẳng nó băng 25 không loại bàn chưa cái băng 25 dân một anh Long nhiệt đồ em ơi lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm lâm mọc mọc mọc không có nhẫn nào ta anh Long có mấy cái đai lưng Long ơi đai lưng có thằng đẹp ấy có thằng đẹp thì bờ kẹo mấy đai lưng ngon nha đúng đúng được xuống tìm đai lưng đây, đó đó đó đó trời mưa này nó lên trong cho lên trong bàn ra hai mươi trời ra 10 điểm chịu rồi ờ đừng đôi giày tốc độ 25 cắn đôi 17 bó đây sốt cha luôn mặc áo này cùi quá thiệt áo nó sốt rồi gãy chắc anh em hôn ờ, nè chán rồi ra ai lượm thêm bốn đặc biệt nữa em ơi đang đặc biệt bằng quốc tường cái góc này là đánh nó, ờ, nó êm rất là nhanh tại vì nó dạ, không dạ, long mới về bờ nè về lâu như bờ à, à. à, kịp em khoái Kim cho chiến thắng cả Có đặc biệt của lại hệ Kim mà thấy thua rồi đó Anh Long về lộn bờ Về lộn bờ Đâu Kim thằng cái Ui Nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc Rồi như đây Ủa sao lại có cái áo À bất thường Ui Đó nghĩ sao hai đặc biệt ra được đúng được bốn món trang sức Bờ anh Long ơi Trời ơi tưởng 40 được rồi Cả 20 40 ừ. ôi đó dạ. bà đó thằng họ mười một à, chán gương hút đó nó cho anh em trong ba là được đó cho em trong ba hẳn họ cái đó mặc à, cái áo đâu cần yêu cầu sức mạnh thanh phát gì đâu mà <coughs> sức mạnh 14 dạ. kịch độ 18 rồi, rồi xong ra. đi ngủ rác là ngoài shop anh nha chả cái đồ gì lấy sức mạnh sát ra thầy này 14 này uống có rồi à, à lấy đâu sức mạnh rồi lộn bơ rồi ngủ đi dạ, <laughs> áo nó cho anh em được á không trả cái gì luôn anh em ơi ok yeah. Dạ. rồi đợi giao đồ anh em ơi <laughs> rõ này nè mà cái này cái này kích đồ chả cái gì áo này chặt chỗ gì mà nè mày ông thầy cũng chưa chịu ngủ cũng canh nữa thôi từ từ đã cho anh em trong vai ok anh em ơi và sau vừa rồi bắt 63 thì được khá là nhiều đồ thì tổng cho anh em xem những món đồ mà gọi là bán có tiền vậy nè đây à, một cái nhẫn khăn lôi 29 đó bèo lắm cũng được hơn chục kim khoảng tầm 700 nghìn hơn cho đến một triệu một triệu rưỡi tùy thùng mua và bán đó nhận này cũng khá đẹp một à, ngập bội chón kháng họ sinh lực lực đẹp luôn 1740 một cái à, này tầm trung nói cái này 540 sinh lực lực đó rồi một ngọc bội nam 540 sinh lực lực cao rồi một 540 ống một anh em đồng cần liên hệ luôn một nhẫn 530 cái này ra cho xe một cái nhẫn uh, sinh lực này cũng cho C 25 mua 20 cũng này tầm trung 17 30 cũng tầm trung 20 20 30 30 này tầm trung rồi nè không bao nhiêu cả này cho anh em trong ban xài cái này gia truyền thì cũng cho em trong ban xài thôi không có gì không có gì không có gì này nhấn đọc rồi tiếp tục một bên đồ thì được cái đai lưng kháng băng 21 lưng kháng băng 25 bao tay 15 40 sức mạnh cực độ đi chan 540 nè thêm cá 540 nè dây chuyền nhẫn kim nhận nhận ra rồi tiếp theo ủa hết rồi đó hết rồi nè đơn giản thôi cái vài món thôi rồi cái này được sinh lực lực rồi rồi cho anh em xem đây anh em ơi thì đỡ những món gọi bán có tiền thì ngọc bội này cũng được tầm uh, à, 5 kim ngọc bội này cũng được tầm 5 kim được dòng 2 được cái bù lại sinh lực lực nhưng mà nó là dòng 2 ngọc bội nữ 540 rồi lực dòng 2 cũng tầm được vài kim ngọc bội 17 40 sinh lực lực cũng khá đẹp người bòi nam 140 dòng 1 nhận khăn lon 29 đó nè rồi hết anh em xem đừng quên để lại cho khải một đăng ký kênh ủng hộ cũng như là tiếp tục khải sẽ ra bắt số 4 số 5 liên tục anh em ơi. Rồi.